Vâng thưa quý vị, một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến Đài Chi Life Việt Nam. Và tiếp nối niềm vui này thì chúng tôi sẽ được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần mà chắc hẳn là cũng à, đầy những sự bất ngờ và mang đầy những điều à, phải nói là may mắn trong năm mới đến với những ai sẽ nhận được giải thưởng đến từ phần quay số may mắn dành cho 15 vị khách hàng may mắn nhất à, đang theo dõi chương trình và là khách hàng có hợp đồng tại Daichi Life Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được mời quý vị sẽ đến với 15 giải mà chúng tôi đã công bố ngay từ đầu chương trình. Và trước khi chúng ta bắt đầu nhận giải thưởng này thì cho phép chúng tôi sẽ được một lần nữa nhắc lại với lại tất cả quý vị website để chúng ta có thể truy cập vào đây và kiểm tra xem là tên của mình hay là mã số hợp đồng bảo hiểm của mình có phải là một mã số may mắn đem lại cho mình những giải thưởng hay không. Đó chính là website sự kiện 15 năm.daishilife.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta ta sẽ cùng nhau đến với những giải thưởng của chương trình. Chúng ta sẽ có giải khuyến khích, đó chính là một chỉ vàng SGC và chúng ta sẽ có 10 giải. Và bây giờ chúng tôi sẽ bóc giải khuyến khích trước thưa quý vị. Và xin mời hệ thống 3, 2, 1, quay giúp chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng xem 10 vị khách may mắn chúng được một chỉ vàng của chúng tôi. Đầu tiên xin được chúc mừng cho khách hàng Bùi Văn Trung và mã số là 24 27 101 số hợp đồng bảo hiểm mà Xin chúc mừng. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng khách hàng Bùi Võ Tú Trinh với mã số là 3494933 và xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Xuân Ngọc với mã số 2962318 và tiếp theo chúng tôi sẽ được chúc mừng cho khách hàng Trần Huỳnh Trân Với mã số à, của hợp đồng bảo hiểm rất đẹp ạ à. 3338 332 Chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Hương Với mã số 364 8905 Đã có nửa đường 5 khách hàng rồi ạ à. 5 khách hàng còn lại chúng tôi sẽ được chúc mừng cho khách hàng Trần Thị Hải Yến mã số 3176175 và xin được gửi lời chúc mừng đến khách hàng Nguyễn Thị Huyền với số hợp đồng bảo hiểm 321869. Tiếp theo chúng tôi xin được chúc mừng cho khách hàng Bùi Huy Bình mã số 3371762 đã có 8 khách hàng đem về cho mình mỗi người một chỉ vàng 4 số 9 rồi ạ. Dạ và khách hàng thứ 9 đó là khách hàng Nhữ Thanh Hằng và mã số bảo hiểm là 23856770. Và cuối cùng xin được chúc mừng cho khách hàng Lưu Thị Thu Hòa, Mã số 3315707 Xin một tràng vào tay cho 10 khách hàng đầu tiên đã đem về mỗi người một chỉ vàng SGC 4 số 9 ạ Một lần nữa thì chúng tôi sẽ được mời à, các anh chị à, khách hàng chúng ta sẽ truy cập vào website và liên hệ với ban tổ chức để chúng tôi có thể gửi những món quà này đến tận tay của tất cả quý vị. Dạ, bây giờ mình thừa thắng xông lên đi ạ. Chắc là mình đến với là giải tiếp theo luôn đúng không ạ? Chúng ta Vâng thưa quý vị và ngay bây giờ thì với những giải thưởng này chúng tôi cũng rất là mong muốn có thể à, không làm quý vị chờ đợi lâu đúng không anh Minh Tuấn? Nếu như vậy thì thôi Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm lý tưởng để chúng ta tìm ra hai vị khách hàng nhận được giải ba của chương trình hai chỉ vàng bốn số chín quý vị nhé mãi là nhà để đây chi mãi là nhà và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại giải ba à, chúng ta chỉ có hai giải ba thôi ạ nhưng mà hai chỉ vàng cũng nhiều em nhỉ dạ thật sự Cảm ơn Dai Life rất là nhiều, cảm ơn ban lãnh đạo của Dai Life Việt Nam đã mang đến những giải thưởng rất là giá trị như thế này dành cho khách hàng của chúng ta. Một món quà cuối năm dành cho mọi người. Và hệ thống xin mời quay đi ạ. ba hai một quay và tìm cho chúng tôi hai cái đàn may mắn ạ. Và chúng tôi đang rất chờ đợi và xin được chúc mừng khách hàng Trần Duy Hiệp với số hợp đồng bảo hiểm 3539464. Bảo vệ cuộc sống của gia đình bạn và của cả gia đình tôi. Luôn đặt khách hàng Và khách hàng thứ hai xin được chúc mừng cho khách hàng Cao Phương Thảo mã số 2598662. Và xin được chúc mừng cho hai khách hàng đã đem về cho mình hai chữ vàng ạ. Vâng, chúng tôi xin được mời uh, hai vị khách hàng sẽ liên hệ với ban tổ chức để có thể nhận những món quà đến từ chương trình. Và bây giờ thì Phương Nguyên nghĩ rằng là chúng ta nên uh, tìm nhanh thật nhanh và gửi thật nhiều những món quà đến với quý vị khách hàng. Tiếp theo sẽ là giải nhì, một giải duy nhất nhưng giá trị thì rất là hấp dẫn. Đó là ba chỉ vàng bốn số 9 thưa quý vị. Xin mời hệ thống ạ. À. 3 3, 2, 1, bắt đầu Hồi hộp quá Chúng ta sẽ cùng tìm ra một và chỉ một chủ nhân của giải nhì mà thôi thưa quý vị ba chỉ vàng bốn số 9 và ba hai một dừng Xin được chúc mừng cho các hàng Hà Thị Ly Mã số 35509333 đã mang về ba chỉ vàng cho mình Cùng kết nối Dạ, một tràng vỗ tay tay cho lời chúc mừng Cùng tạo nên sức mạnh đầy ắp nguồn năng Xin được chúc mừng khách hàng Hà Thị Ly Và bây giờ chúng ta sẽ đến với là giải nhất luôn ạ à. Thưa quý vị, giải nhất nửa lượng vàng SGG 4 số 9 5 chỉ vàng cũng sẽ có bốn giải. Và xin mời hệ thống sẽ quay số giúp chúng tôi bởi yêu và được yêu sẽ mang cho ta những nguồn năng lượng mạnh mẽ Tương lai này là của chúng ta dạ. hãy cùng gắn kết 59 vàng 4 số chín Nam cho ta cơ hội Và giải thưởng này sẽ thuộc về ai Thì chắc là ngay bây giờ ba hai một Xin mời Xin được chúc mừng cho khách hàng Hoàng Thị Diện Với mã số hợp đồng bảo hiểm là ba sáu không không bảy năm chín Xin chúc mừng Vâng Như vậy là chúng ta chỉ còn một giải duy nhất Và cũng là giải thưởng cao nhất, hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay Đó chính là giải đặc biệt Một lượng vàng 4 số 9 Dành đến cho một vị khách hàng may mắn nhất của chương trình 3, 3, 2, 1 Bắt đầu Thưa quý vị, cái khúc này một lượng vàng yeah. Dạ. Mình làm từ từ thôi em <laughs> chứ cái giá trị giải thưởng to quá thật sự thưa quý vị một lượng vàng mình làm được nhiều thứ em nha nhưng mà phương nguyên biết là khách hàng đang theo dõi chương trình đó là đang rất là hồi hộp hồi hộp nhưng mà nếu mà mình à, làm nhanh quá thì nó mất đi cái sự kịch tính chính xác mà em nghĩ đi một lượng vàng nếu mà một năm mà 2021 mà khó khăn như thế dạ. mà cuối năm mình có một lượng vàng mình có thể trang trải được rất nhiều chi phí trong cuộc sống hoặc thậm chí là một món quà cho bản thân mình thì thật phúc dạ. biết mấy và nó cũng là một cách để chúng ta biết được rằng mình là người may mắn và năm sau năm 2022 sẽ là một năm may mắn của mình đúng không ạ và bây giờ dạ. chúng tôi sẽ làm cho quý vị cảm thấy thật hạnh phúc trong giây phút này và sẽ có một quý khách hàng cảm thấy hạnh phúc nhất vì mình đã đồng hành cùng với lại Daichi Live và chúng tôi rất vinh dự để trao cho quý vị một lượng vàng 4 số 9 SGC 3, 2, 1, dừng! những chàng pháo tay thật to đã xuất hiện ở tại căn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh rồi và Tuấn Lê Anh Quân cũng đang cười rất tươi ạ à. Số quý vị xin được chúc mừng cho các đàn Hà Văn Mạnh với số hợp đồng bảo hiểm 307 6661 Quá tuyệt vời Và một lần nữa chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị khách hàng đã nhận được những món quà tri ân um, rất là đặc biệt đến từ đây Chi Live Việt Nam như sự kiện ngày hôm nay và xin được mời quý vị nhanh chóng liên hệ với ban tổ chức để nhận những phần quà này trực tiếp đến tận nơi của tất cả quý vị.